Ờ, xin chào các bạn, thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái mạch lọc thông giải dùng nhiều vòng hồi tiếp trải qua nhiều khâu hồi tiếp. Và chúng ta sẽ trải qua ba nội dung chính sau đây. Nội dung nhất chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ sơ đồ nguyên lý. Nội dung thứ hai chúng ta sẽ à, tìm hiểu cái công thức tính à, cái mạch lọc thông giải dùng nhiều vòng hồi tiếp này. Và nội dung thứ ba chúng ta sẽ thiết lập các giá trị và chúng ta xem điện áp đầu vào, điện áp đầu ra của nó. Và chúng ta sẽ vào à, vào trong mạch luôn nhé mà cùng nhau ờ, làm luôn ok ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái mạch à, nguyên lý cái sơ đồ mạch lạc thông giải rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy à, lấy linh kiện bạn hàng vào B đây các bạn lấy linh kiện lấy OB 07 C đấy thì nó sẽ ra con cái đại thuật này à, linh kiện thứ hai chính là tụ Đấy. và tôi xin phép là được uh, nói ngắn gọn phần này bởi vì phần này nó ít liên quan nhiều đến nội dung của chúng ta nội dung chúng ta là chúng ta chỉ khảo sát sơ đồ nguyên lý của nó thôi đúng không thì trong mạch này chúng ta sẽ quan sát thấy là có C có R R được nối với đầu dương của con khách đại toán Ờ, đầu vào dương con phải đại toán và à, nối với đầu đầu đa tụ được nối với đầu dương của đầu vào không đảo của con phế đại toán như thế nó là mạch vi phân hay mạch tích phân nhỉ chúng ta cần tìm hiểu lại xem nào cùng nhớ lại xem nó là mạch vi phân hay mạch tích phân nào à, và đáp án của nó là nó chính là cái mạch tích phân đúng không với à, à xin lỗi tôi nhầm nó là cái mạch cái mạch vi phân nó là cái mạch vi phân và trong đó thì EG sẽ được nối với UZA và nối với nối với C à. đây EG nối với UZA và nối với nối với C ok và chúng ta sẽ vẽ tiếp nào nối C2 chúng ta sẽ nối tiếp với đầu ra của nó một chân chúng ta sẽ nối với đầu ra một chân chúng ta sẽ nối với nối với điện trở R2 ờ, các bạn đã biết cách lấy oscillo này chưa nhỉ các bạn sẽ nhấp vào đây này Đấy. các bạn chọn oscillo này kéo ra này đầu ra D các bạn sẽ nối với đầu ra một đầu còn lại bạn sẽ nối với đầu vào được chưa và chúng ta sẽ lấy xung cho nó à, lấy xung cho nó xung ở đây chúng ta sẽ lấy xung xin ok chúng ta thiết lập chúng ta nhấp phải chuột nhấp vào edit chọn ở đây là 12 ohm tần số chúng ta sẽ chọn là uh, 400 400 trên đây đẹp nhá và chúng ta quan sát thấy này quan sát thấy R1, R2, à, C1, C2 và R3 chân số 2 của đầu vào không đảo con OB07 này được nối với nối với đất và ta giả sử một điều đó là cho các thông số của bộ lọc thông giải có nhiều khâu hồi tiếp với là C1 lớn hơn C2 thì kết quả như thế nào kết quả sẽ được như sau với điều kiện là C1 lớn hơn C2 thì tần số trung tâm của bộ lọc được tính như sau F0 F0 là tần số trung, trung tâm ấy sẽ được tính là bằng 1 R à, trên cho 2 đi nhân cho R1 R2 Trên cho R1 cộng R2 nhân R3 Nhân cho C C1 và C C2 R1 và R2 đâu C3 và C1 C2 đâu R1 R2 này C1 C2 nó sẽ bằng à, 1 trên cho 2 đi nhân cho căn của x của R1 nhân R2 chia cho tổng của R1 nhân R2 nhân cho R3 nhân C1 và C2 R3, C1, C2 đấy có đầy đủ hết tất cả các thành phần ở tần số trung tâm này có đầy đủ hết tất cả các thành phần không thiếu thành phần nào hết đấy trong đó R1, R2 là là là lấy à, tích chia cho tổng đấy. tiếp theo là hệ số phẩm chất của nó hệ số phẩm chất của cái mạch là bộ, bộ lọc này thì số phẩm chất của nó sẽ bằng pi nhân cho f0 tức là bằng tích của tần số trung tâm nhân cho pi nhân cho r3 nhân cho c1 và c2 à, nhân cho căn của c1 và c2 trong công thức này chỉ có xuất hiện c1 c2 đúng không căn của c1 c2 đấy nhân cho r3 nhân cho r3 đây, nhân cho r3 c1 c2 r3 nhân cho pi nhân cho f0 đó là số phẩm chất của bộ lọc này tiếp theo là giải thông của mạch lọc giải thông của mạch lọc bằng delta fb à, bằng f0 chia cho q tức là bằng à, tần số trung tâm chia cho hệ số phẩm chất và ở đây lưu ý một điều là có rất nhiều à, các thuật ngữ khác nhau để chỉ tần số trung tâm hệ số phẩm chất và giải thông của mạch lọc thì các bạn vui lòng các bạn xem lại cái bài trước cái bài mà lý thuyết về cái cái cái cái bộ lọc thông giải mà dùng ghép hai tầng lọc ở trên kênh của tôi các bạn xem lại cái video này nhắc lại nhé các bạn xem lại video mạch lọc thông giải dùng ghép hai tầng hai tầng lọc Đấy. để xem lại để chúng ta biết được cái xung chất là gì giải thông của mạch lọc là gì tần số trung tâm nó như thế nào đặc tuyến của nó đặc tuyến lý tưởng và đặc tuyến thực tế của bộ lọc thông giải như, như thế nào chúng ta xem lại để chúng ta biết được à, ở đây ở đây chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ thiếu một thành phần nhá đó là chúng ta phải nối vôn cho nó nối vào ở trên thì chúng ta sẽ đấy ở trên thì chúng ta sẽ nối với âm và ở dưới thì chúng ta sẽ nối với dương và bây giờ dựa trên những cái công thức này Đấy, chúng ta có thể cho là cho ví dụ chúng ta sẽ cho C à, vì là C1 lớn hơn C2 cho nên là chúng ta cho C1 là bằng à, bằng 20 nanofarad nhé chúng ta cho C1 20 nanofarad chúng ta sẽ cho C2 là 12 nanofarad Đấy. và từ công thức này chúng ta sẽ tính được à, chúng ta sẽ tính được R3 R1 và R2 Ví dụ tôi sẽ cho R3 là 10k này tôi để như thế R1 là R, R2 là cho 10k luôn đi R2 và R3 là bằng 10k như vậy chúng ta sẽ tính được R1 là bằng khoảng 8k nó chỉnh sửa lại R1 là bằng 8k tại đây thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại và chỉnh sửa lại à, đây là tần số nó là 400 nhé cho nó 400 đi thì chúng ta sẽ chạy chạy mạnh chúng ta nhấp phải chuột chọn là digilo digito oscillo đây đây là cái mạch oscillo của nó ở đây chúng ta chọn nhé đây là giá giá trị này là 0,5 này giá trị bên trong là chọn, chọn 2 này nhìn chó chuột này chọn 0,5 này này à, này cũng chọn hai này 0,5 này Đấy. thì giá trị đầu vào và giá trị đầu ra nó như sau điện áp D điện áp A điện áp đầu vào và điện áp đầu ra nó sẽ như thế và chúng ta sẽ à, và chúng ta lưu ý điều này để xác định tần số à, các của mạch học ấy, ta thường dựa vào giá trị hệ số phẩm chất quy để tính à, gần đúng ví dụ như là trong trường hợp mà quy lớn nó bằng hai người ta thường dựa vào hệ số phẩm chất quy để tính ví dụ như là à, quy lớn hơn hoặc là bằng bằng hai thế tại giá trị này quy lớn hơn bằng hai thì fc1 tức là tần số cắt à, của cái c1 đấy nó sẽ bằng f0 tức là tần số trung tâm trừ cho giải thông chia cho cho hai fc2 sẽ bằng f0 cộng cho giải thông và chia chia cho hai trong trường hợp mà quy cái số công chức nó bé hơn bé hơn ai thì trong trường hợp này bạn sẽ tự tính nhé bạn sẽ tính ra được là fc1 nó sẽ bé hơn là bằng f0 nhân cho căn của một cộng cho một trên cho hai hai huy bình phương trừ cho delta b chia chia cho hai còn fc2 nó sẽ bằng à, f0 nhân cho một à, cộng cho một trên cho hai huy bình phương cộng cho delta b chia chia cho hai như vậy thì uh, mạch lọc thông giải mạch lọc thông giải đúng không nó sẽ cho phép các tín hiệu trong miền tần số FC1 và FC2 đi qua FC1 và FC2 đi qua và nó chặn tất cả các tín hiệu ngoài miền tần số trên đúng không ngoài nghiền tần số FC1 cho đến FC2 thì nó sẽ nó sẽ chặn đi và chúng ta sẽ được cái mặt như sau chúng ta sẽ được cái đồ thị như sau điều chỉnh lên hai nhé và chúng ta sẽ kết thúc cái bài à, bài học về cái mạch lọc à, thông giải trùng nhiều vòng hồi tiếp tại ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo